mời bạn về thăm quê về thăm núi nhạn sông đà trăng lên soi bóng tuy hòa thêm duyên xuân đài đẹp tựa cảnh tiên núi non sông nước sánh duyên đất trời sánh duyên đất trời đá đĩa thắng cảnh tuyệt vời thiên nhiên ban tặng cho đời vui sao đá bia chót vót trời cao với bao huyền tích tự hào phú yên tự hào phú yên mời các anh về thăm phú yên quê em quê hương em không chỉ có nhiều danh lam thắng cảnh mà còn có nhiều món ăn đặc sản Rất là ngon nữa đấy Này nhé Mực khô, mực nướng, mực xào Mực luộc, mực hấp, mực nào cũng ngon Mực nào cũng ngon Tôm hùm sò huyết